nói thiệt với mấy em á tập gym bên đây sướng bên mình tân nhiều bởi anh thích qua đây tập mỗi lần tập đây là anh hiệu quả bằng 3 ngày tập bên mình tân cơ bắp người ta mẹ cứ cương là nhu cương là nhu lúc xìu lúc cứng lúc xìu lúc cứng mà bữa hoài tập con buổi mà chơi chừng 10 nháy ai chịu nổi thí dụ tụi em tập thiệt á là cơ tụi em nó cứng nó cứng ngắt rồi nó như cái súng vậy đó nó <laughs> ao lần xong là khỏe con này mẹ nó không cho ao nó cứ cúc cứng xìu cứng xìu cứng xìu xong rồi tập sụi luôn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 đôi khi mình cần phải uh, xài màu hường cá tính cho nó cân bằng là cái độ nam tính quá men của mình đó. bà nội đi hình như nó nó dành nó dành cho phụ nữ hay sao thôi thấy mẹ rồi cái tay này chẳng có vậy nó căng quá mấy em bà nội đó nó lộn bao tay cho phụ nữ rồi à mà đeo cho nó vừa thiệt mấy em bởi vì trên đời có nguyên tắc cái gì chọt vô khó mà khi chọt được đó rất là sướng à, thấy anh men chưa yes. thấy anh Diêm chưa nè anh nói thiệt với mày trong game mắc cười lắm mấy có thằng á thì mua phụ kiện nó không có tiền mua mà cái tội tiền thuốc trị xương như cũng có đó nó banh cái này nè ông thành banh cái này banh luôn cái này nè phòng tập đẳng cấp cần có những con người đẳng cấp những con người đẳng cấp là gì họ tập hết mình trong phòng gym corona kệ bà mệt kệ vô phòng gym là cháy bằng cả ngọn lửa nha mặc dù anh già rồi nhưng mà vô phòng gym anh rất là tin đó là hai chữ đẳng cấp yes giới thiệu với em à, thằng này à, con trai miền tây tên nó là đạt nó làm đây cũng lâu rồi đó nó có nó có dạy thêm và đi khách nữa nha mấy em <laughs> nó dịch vụ đó thì mấy em cứ uh, liên hệ riêng nó đi đừng liên hệ em. rồi ờ, lên đây rồi rồi lên lộn rồi em mà giật lên em lật ngược tạ lên đây lật ngược tạ chút á lật ngược tạ lên lên mà kiểu deadlift á mà lên cái kiểu này thì hơi căng căng không sao thấy sai sau đó để sau lên má kéo thẳng vô đúng là má miền tây nó, nó, nó mình nói chuyện mà đàng hoàng nó là chất phát mà nói chuyện ờ, trung trung mà nó là khờ mà nó câu nặng nó là ngu lắm em rồi vô ừ hài thôi nha em em đừng buồn nhé dạ. thôi thôi thôi thôi thôi đậu đang tập tạ nha rờ rờ đi má hàng hàng trưng bày cấm đụng vô Ê yeah. Buồn buồn buồn Đúng hoài Người ta thấy trai đẹp tôm tớp không bỏ Lên Lần đầu tiên mới lên xong Hey! rồi một lè hai ba một năm sáu bảy tám chín mười sốt lên 50 100 kg trên vai người quân tử không nặng bằng 7 tỷ để mua xe anh à, nói nhỏ cho em nghe đừng kể anh nghe nha cặp vú của anh rất là tự tin anh đi massage mà anh cởi đồ đằng cái á mấy con nhỏ massage nó nói thiệt á nó ba ngàn bốn ngàn năm ngàn gì đó không bằng được anh cái đó là cái giá trị sim nó mang lại cho đàn ông một cái cặp vĩ đại mà đàn bà phải ghen tị sáu chục anh mới dám mua tiếp năm chục em thiệt mà chứ giỡn hoài mình phải đẩy nặng thôi mình mới dám quay clip chứ clip mà giỡn thôi đang diễn đang diễn đang diễn mày là bây giờ làm viêm phổ cực lắm mỗi lần ờ, chuyển đò chuyển động là kiểu như xếp máy rồi xếp đèn này nọ mình ngồi sẽ cơ đối hết cả bụng vẫn vâng, phải cố quay nên ra chất lượng nó bằng 1 phần ba lần buổi tập thiệt thật sự luôn khổ lắm em người ta nói là sinh nghề tử nghiệp này không tử nhưng mà nó đuối nó đói mà nó nguội nữa hê một hai ba bốn năm lên 5kg cho nó đẹp với em không cầm xa quá không phá khớp cố gắng tập bài này ngực trên nha em cầm à, vừa vừa thôi nó ăn nguyên ngực này không thấy cái móng không đây nè tôi cầm tôi cầm xíu tôi không xíu bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một bên thế nào mười hai mười ba mười bốn dạ. thêm 5 kg nữa cho nó mềm nè 5 kg nữa mỗi ừ. bên thêm cho bót nha có lên Hít thở sâu có lên nào